Sếp bắt tăng ca Bạn gái là đòi gặp sự Alina uống vui đời sảng khoái chia tay cảnh quê nghèo thua ấy duyên đo chiều biết mấy vẫn vương xa rồi lại nhớ người thương đang gây của mẹ bên hiên ngóng chờ nhớ giọt nắng treo bờ dậu bóng hoàng hôn đánh dấu hàng tre sao ai réo rắt trưa hè cánh diều đón gió chú về rào đàn trắng nghiêng xuống ghé giàn tiên hương nồng nhà ý đây dịu dàng bướm lượn ong say quê hương nổi nhớ biết khi mơ tìm về con đi miệt phương trời cách biệt đường mưu sinh hết gian nan nhớ quê nhớ xóm nhớ làng công cha nghĩa mẹ mênh mang đất trời nhớ con sông nhỏ đó ơi nhớ câu vì rằng một đời nắng biệt mấy vẫn vương xa rồi lại nhớ người thương sang gây của mẹ bên hiên lòng chờ nhớ giọt nắng vẫn treo bờ rộng bóng hoàng hôn đánh dấu hàng tre sao ai réo rắt chưa hè cánh diều đón gió chú về dạo đàn trăng nghiêng xuống ghé dàn thiên ly đón hương nồng nhà ý gì đây dịu dàng bướm lượm ong say quê hương nỗi nhớ biết khi mô tìm về con đi miệt phương trời cách biển đường mưu sinh cha nghĩa mẹ mênh mang đất trời nhớ con sông nhỏ đó ơi nhớ câu vì rằng một đời nặng mang nhớ con sông nhỏ đó ơi nhớ câu vì rằng một đời nắng Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sự Alina uống vui đời sảng khoái